hãy lắng nghe cái điều mà người ta gọi bạn biết đấy người lập kế hoạch tài chính họ nói chỉ cần gọi là bạn đưa tiền của bạn cho họ và họ sẽ đầu tư nó một cách đa dạng danh mục đầu tư trái phiếu cổ phiếu quỹ tương hỗ ETF thì uh, cho người bình thường đó không phải là một cái lời khuyên tồi nhưng mà tôi thì không làm điều đó nếu bạn thật sự muốn học cách làm giàu hãy học cách bán hàng học cách làm thế nào là sử dụng nợ làm thế nào là sử dụng thuế đó là một trò chơi à. và cái cuộc khủng hoảng này á, có thể nó sẽ phá hủy bạn hoặc nó sẽ làm cho bạn trở nên tốt hơn bạn biết đấy tôi đã viết một quyển sách nó gọi là lời tiên tri của người cha giàu và tôi nói cái dấu ấn lớn nhất trong lịch sử nó sẽ đến có thể vào năm 2016 nhưng mà thật ra nó chậm hơn một xíu vào tháng 3 năm 2020 chúng ta sẽ bị suy sụp và hy vọng là không phải 60% mọi người sẽ bị suy sụp như Alan nói một vài người sẽ có tinh thần và tâm hồn mạnh mẽ đó là cơ hội lớn nhất mà bạn có thể thấy thế giới đang thay đổi vì thế ngày hôm nay chúng ta phải nhận thức được chúng ta đang đi vào một cơn khủng hoảng lớn tôi ghét phải nói điều này nhưng bạn đã chuẩn bị chưa tôi đã chuẩn bị rồi đấy kiếm tiền á nó chưa bao giờ là vấn đề và vấn đề không phải một công việc lương cao như một người nhân viên đó cái đó nó không có gì là thử thách hết và tôi thì muốn thử thách bạn biết không tôi đã lái máy bay chiến đấu ở Việt Nam á và để bạn lái được một cái máy máy bay chiến đấu bạn phải học rất nhiều thứ thật ra tôi không muốn làm anh hùng hay bất kỳ một điều gì cả nhưng mà chúng tôi rất vui nếu mà mang mọi người trở về mà vẫn còn sống đó là tất cả những gì mà chúng tôi quan tâm và để đến được cái mức độ bay đó đó nó cũng giống như là khi đầu tư vậy à tôi nghĩ đó là điều mà tôi đã học được bằng cái việc nỗ lực cống hiến tôi không phải là phi công giỏi nhất nhưng tôi có thể trở thành cái phiên bản tốt nhất của tôi và tôi không thể trở thành phiên bản tốt nhất nếu mà mọi người chết được à. nên một vài người á họ ok với việc là người bình thường bạn hiểu ý tôi muốn nói gì không nhưng mà khi mà bạn bước vào cái tình huống đó bạn bay vào bay ra trong một trận chiến đấu á tôi đã từng bị bắn khoảng 3 lần và tôi sẽ không thể trở về đây hôm nay nếu mà không có sự luyện tập để trở nên tốt nhất khi tôi bước vào thế giới đầu tư tài chính tôi thì không phải là Zuckerberg hay là những cái anh chàng khổng lồ ngoài kia nhưng mà tôi vẫn phải trở thành cái phiên bản tốt nhất nếu bạn không sẵn sàng trở thành phiên bản tốt nhất mà bạn có thể thì bạn sẽ là một người bình thường thôi và không có gì sai với cái điều đó khi là một người bình thường nhưng mà có cái gì đó ở bên trong chúng ta muốn ta trở thành một người tuyệt vời hơn khi mà tôi bước ra ngoài với những người bạn của tôi những người đó họ cũng muốn là người tuyệt vời nhất là người giỏi nhất và cái quyển sách của tôi có đoạn nói là nếu mà nhìn vào năm người xung quanh bạn những người mà bạn dành nhiều thời gian nếu họ không chiến đấu để trở thành người giỏi nhất thì bạn cũng sẽ không muốn làm như vậy à, bạn biết tôi đã từng bị sốc từng bị mất hàng triệu đô từng bị ảnh hưởng rất lớn về tinh thần và nó cực kỳ tệ ạ à, ờ, thật sự tôi chưa bao giờ bị bắn tới mức độ mà bắn rơi nhưng mà tôi đã bị mất động cơ của mình mấy lần vì cái máy bay nó thường xuyên bị hoạt động quá công suất bay rất nhiều lần và nên mỗi khi cái động cơ của tôi nó ngưng hoạt động á tôi luyện tập cho cái chuyện bị mất động cơ này mỗi ngày ở trong cái trường bay của tôi tôi đều luyện tập cho cái chuyện đó tôi luyện tập cho việc mà mình bị mất động cơ nên khi mà nó xảy ra nó chỉ giống như một ngày tập bay bình thường ở trường tôi chỉ đơn giản là nhảy ra thôi và nhiều người họ tránh những cái sự khó khăn trong cuộc sống họ muốn một cuộc sống thoải mái họ muốn cảm thấy vui vẻ họ muốn có một công việc an toàn họ muốn được đảm bảo và rất nhiều người muốn như vậy khi mà tôi đến apply cho hải quân á tôi phải bước đến tôi phải bước ra khỏi vùng an toàn của mình và nếu tôi muốn trở thành một thợ sửa ống nước tôi cũng không có kỹ năng và học ở trường tôi chỉ là học sinh hạng C thôi nhưng mà là một doanh nhân thì nó cần những kỹ năng khác và cái lý do mà tôi điều hành công ty tôi trở thành một doanh nhân á là vì tôi có những kỹ năng khác những thứ họ không dạy ở trường tôi không muốn một công việc an toàn và tôi cũng không muốn một mức lương tốt người cha già của tôi á là ông có bằng tiến sĩ và ông biết cái kỹ năng doanh nhân nhưng mà cả cuộc đời của ông ông chỉ sợ thất bại và ông muốn công việc đảm bảo an toàn nên ông không bao giờ thành doanh nhân cái việc an toàn là cái thứ mà tệ hại nhất cái thứ tệ hại nhất còn tôi thì khác thay vì làm ở United thì ờ, người cha giàu á cha của bản thân tôi á ông nói tôi không thể trở thành một doanh nhân vì ở đấy không bán gì hết ạ và tôi quá là nhút nhát tôi không thể xử lý sự từ chối được và nếu mà vậy thì không thể trở thành một doanh nhân được nên tốt nhất là tôi phải đến một cái môi trường mà bán hàng nhiều hơn có nhiều sự từ chối hơn và hai năm sau tôi vẫn là người bán hàng tệ nhất tôi từng xém bị đuổi khỏi xe và tôi quay lại gặp cha giàu của tôi à, tôi nói tại sao con làm điều gì sai không ông hỏi một ngày tôi gọi bao nhiêu cuộc điện thoại tôi trả lời là ngày nào tốt đẹp thì gọi ba cuộc ông bảo đó là lý do tại sao con không thành công quá là bình thường con phải thất bại nhiều hơn nữa phải bước qua khỏi cái sự thất bại của mình và tôi làm theo ông tôi gọi 35 cuộc một ngày bất kể sáng đêm và tôi thất bại 35 lần nhưng mà sau đó cái điều tuyệt vời nó mới xảy ra cái doanh số của tôi ở Xerox nó tăng dần lên và bạn thấy đấy tôi đã xử lý cái sự sợ hãi và sự từ chối của mình rất nhiều người không muốn vượt qua sự từ chối sự hèn nhát của mình đó là lý do tại sao tôi không muốn đi với những người đó tôi không muốn dành nhiều thời gian cho họ bạn có nhiều năng lực để tìm những cái giáo viên tuyệt vời trước đây hơn trước đây thông qua youtube hay là thông qua những cái thiết bị điện thoại nhưng mà nó phụ thuộc vào bạn trong việc chọn bạn muốn học cái gì và bạn làm điều gì ok bạn hãy comment thanh một chút hoàng chia sẻ nó bấm like comment chủ đề bạn muốn làm chào hẹn gặp lại và thuế nó sẽ tạo ra tiền nó được gọi là tiền định danh và lý do mà tôi gọi nó là tiền giả hay là tiền của chính phủ là vì nó được chính phủ của bạn in ra chính phủ của bạn có thể là Mỹ cũng có thể là Nhật Bản có thể là châu Âu hay là Mexico bất kỳ nước nào chỉ mất một phút để tạo ra nó thôi nó vốn dĩ không có tồn tại nó được gọi là IOU giống như tôi nói bây giờ nhá IOU tôi nợ bạn số tiền này à bạn sẽ nói ô thế à cảm ơn nhá và khi đó tiền nó sẽ sinh sôi ra thêm bởi vì IOU bạn có phải ghi nợ nên tiền nó cứ sinh sôi sinh sôi sinh sôi thêm nhưng cái vấn đề cái vấn đề cái chỗ là cái vấn đề nó không nằm ở hệ thống ngân hàng mà nó nằm ở cái hệ thống ngân hàng trong bóng tối kìa và nên đó là lý do mà tôi nói đồng đô la nó đang chết đi nhớ nhá năm 2008 là Fed in 4.500 tỷ để cứu cái cuộc khủng hoảng năm 2008 và năm 2020 á, thì ước tính sẽ phải gọi là 6 hay 8 hay 10 nghìn tỷ đó nó sẽ gấp đôi cái số tiền kia đó là lý do tại sao đồng đô la chết tại vì sức mua của đồng đô la nó sẽ đi xuống khi mà bạn in ra càng nhiều tiền bạn có thể có tất cả mọi thứ à, với nhiều người thế hệ của tôi thì trông họ rất là giàu nhưng đó là cái sự giàu giả thôi đầu tiên là đàn ông hay phụ nữ họ đều mua những cái ngôi nhà to hơn những ngôi sao nhạc rock hay là ngôi sao bóng đá đều có những cái ngôi nhà lớn đó là cái sự giàu giả thôi và họ còn lái những cái chiếc xe rất là đẹp tôi cũng có Rolls Royce đặt cạnh cái Ferrari của tôi tôi cũng cực kỳ thích những cái xe đẹp và họ có rất nhiều trang sức nữa nhưng đó là những người nghèo vì tiền của họ nó sẽ như thế này nè hầu hết nó sẽ bị đánh thuế à, và họ sẽ phải chi trả cho những cái chi phí của ngôi nhà lớn nè rồi chi phí con cái học ở trường tư nè nên khi mà họ lái cái xe xịn đi vòng quanh phố thì hàng xóm nghĩ họ giàu nhưng mà hầu hết thì họ không giàu họ thật sự là những người được trả lương và cái đó là chính là thảm họa nên mà khi mà nói chuyện với những nam thanh niên hay là những người, người phụ nữ trẻ tôi luôn nói về tài sản vợ tôi và kim và tôi thì chúng tôi dùng tất cả thời gian để nói về cách tạo tài sản và nó như thế nào trong tâm trí của chúng tôi chúng tôi tập trung vào cái cột tài sản màu xanh lá này nè nhưng mà những người trung lưu á thì họ cứ tập trung vào cái cột thu nhập màu đỏ bên này nè à, và với người phụ nữ trẻ hôm nay á cái lời khuyên tôi muốn dành cho họ là hãy giữ tâm trí của mình ở cột tài sản cái sai lầm lớn nhất của những người trẻ họ mắc phải đó là muốn có một công việc lương cao và rắc rối trong cái việc lương cao á là hầu hết họ ở đây họ ở cột màu đỏ này nè đây là cột thu nhập và đây đây là cái xe của tôi ha tôi có 6 cái Ferrari và bạn ấy nói tôi rất là thích xe Ferrari mặc dù tôi là người Nhật nhưng mà trông tôi ngon lành hơn trên cái Ferrari thay vì cái Toyota bạn hiểu ý tôi chứ đó và đây có thể là một cái lời khuyên nè nếu mà bạn muốn có những thứ tốt đẹp nhất của cuộc sống hãy tập trung á tập trung vào cái cột tài sản cái thỏa thuận của tôi và vợ tôi á khi mà là tôi có thể có bất kỳ kỳ thứ gì mà tôi muốn nhưng tài sản của tôi phải trả cho cái điều đó à,